trăng Chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá những sai lầm trong giao tiếp đối với con cái Trước khi đi đến bài học ngày hôm nay thì à, Tiến muốn kể cho anh chị nghe về một câu chuyện Đó là một người mẹ gọi điện tới cho Tiếm và nói với rằng hai mẹ con không giao tiếp được với nhau à, con gái thì không bao giờ lắng nghe mẹ và đôi khi đó là hai mẹ con xảy ra những cái tranh cãi với nhau mỗi khi trò chuyện thì à, qua những cái việc tiếm đặt câu hỏi tiếm trò chuyện với người mẹ thì tiếm phát hiện ra rằng đó là người mẹ luôn áp đặt con áp đặt con phải thế này áp đặt con phải thế kia áp đặt con phải học lớp này áp đặt con phải học lớp kia rồi áp đặt con phải thi trường này thi trường kia à, bắt con phải giúp này việc này cho mẹ giúp việc kia cho mẹ đó đó là nguyên nhân chúng ta áp đặt nên con cái rất là nhiều thứ nhưng chúng ta không chịu lắng nghe chúng ta nghĩ rằng mình là bố là mẹ nên có quyền áp đặt lên con cái đó là một cái sai lầm trong giao tiếp chúng ta bắt con cái phải thế này phải thế kia và chúng ta ra những câu nói bằng mệnh lệnh thì những đứa trẻ đặc biệt trong độ tuổi dậy thì nó muốn thể hiện cái tôi của mình nó không muốn lắng nghe thì chúng ta cần phải làm gì chúng ta cần phải động viên và khích lệ chứ chúng ta không phải áp đặt hãy cho đứa trẻ có quyền lựa chọn thay vì chúng ta áp đặt cái sai lầm số 2 rất nhiều bậc phụ huynh cũng hay mắc phải đó là chúng ta chỉ trích sao con hư thế sao con hậu đậu thế có mỗi việc học mà học không xong vậy con sao con học dốt thế đó là chúng ta đang chỉ trích đang nhìn vào những cái sai lầm của con các anh chị hãy hình dung chúng ta có một trang giấy trắng nhưng mà trang giấy trắng bị rơi một vết mực chúng ta chỉ tập trung vào cái vết mực đó và chỉ trích chỉ chiết con cái cũng giống như việc con cái chỉ mắc một cái lỗi thôi mà chúng ta cứ tập trung vào cái lỗi lầm của con và chỉ trích con quên đi hẳn một trang giấy trắng những điều tốt đẹp khác sai lầm tiếp theo đó là chúng ta so sánh so sánh con nhà mình với con nhà người ta con nhìn xem cái an nhà hàng xóm kia kìa con nhìn xem bạn của con ấy kìa tại sao các bạn đứng ở hàng đầu lớp mà con lại chỉ xếp hạng thứ 10, thứ 11 vậy con hãy nhìn xem con của cô A nhìn xem con của ông B đó là chúng ta đang so sánh con cái mình điều đau khổ nhất đó là chúng ta đi so sánh những người thân yêu của mình những người con thân yêu của mình với những con người khác nhưng mà tất cả chúng ta quên một điều mỗi người là một bản thể riêng biệt mỗi người là một màu sắc riêng biệt không ai giống ai người giỏi cái này người giỏi cái kia không ai giống nhau nhưng chúng ta lại đi so sánh đó là một cái tổn thương vô cùng lớn đối với con cái các anh chị và thậm chí nếu anh chị có cái thói quen so sánh thì tổn thương tới người vợ người chồng hoặc là những người xung quanh khác bên cạnh các anh chị các anh chị có bao giờ nghĩ rằng con mình cũng sẽ mang mình ra so sánh bố mình với bố người khác mẹ mình với mẹ người khác không và theo những cái sự thống kê thì rất nhiều đứa trẻ khi mà sống trong cái môi trường bị so sánh chúng rất ước mong bố mẹ của bạn mình là bố mẹ của mình vì bố mẹ của mình lúc nào cũng đem mình ra so sánh dẫn tới có đứa trẻ có cái tư duy mong muốn một cái tốt đẹp từ người khác dẫn tới sự gắn kết giữa cha mẹ càng ngày càng gặp khó khăn và đặc biệt trong giao tiếp đồng cuối cùng đó là không lắng nghe và không thấu hiểu rất nhiều ông bố và mẹ đã quy chụp tất cả những ý kiến của con cái mình bằng cãi con cãi bố mẹ vậy thật sự con bạn đang cãi bạn hay nó đang đưa ra ý kiến đó là câu hỏi tôi muốn dành cho tất cả các anh chị một đứa trẻ muốn tự lập muốn có một cái chính kiến riêng trong cuộc đời một đứa trẻ sau này muốn thành công trong công việc trong sự nghiệp của mình đứa trẻ đó cần phải có chính kiến phải đưa ra được những ý kiến ý tưởng nhưng nếu chúng ta ngay từ còn bé không lắng nghe con và luôn cho con là cái thì sau này đứa trẻ lớn lên nó không dám đưa ra ý kiến của bản thân mình và mọi quyền lợi sẽ không bao giờ thuộc về con vì chúng luôn sợ sai mỗi lần khi mà chúng đưa ra ý kiến thì bố mẹ nói là cái là hư vậy chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại cái việc mà chúng ta ứng xử với con cái chúng ta không lắng nghe con ảnh hưởng như thế nào và sự không lắng nghe dẫn tới với sự không thấu hiểu con khi mình không thấu hiểu con thì mình không biết con đang nghĩ gì con sẽ làm gì và mong muốn rồi ước muốn trong tương lai của con là gì để mình là người bố người mẹ có thể hỗ trợ động viên con vậy chúng ta biết được những cái sai lầm mà những bậc phụ huynh mắc phải trong giao tiếp thì chúng ta sẽ cùng nhau khắc phục những cái sai lầm đó chúng ta viết ra mình có mắc cái sai lầm áp đặt lên con cái không mình có mắc phải cái sai lầm đó là so sánh con mình với con người khác không mình có lắng nghe con không có thấu hiểu con không có chỉ trích con không khi mà chúng ta khắc phục được tất cả những cái sai lầm trong giao tiếp thì bạn và con sẽ dễ dàng giao tiếp với nhau anh chị hãy nhớ một điều nhân vô thập toàn không ai là hoàn hảo cả dù họ là vĩ nhân hay dù bất cứ ai thì không ai hoàn hảo chúng ta phải chấp nhận cái sự không hoàn hảo đó để chúng ta khắc phục dần dần đối với con cái chúng ta cũng vậy chúng ta chấp nhận những cái điều mà con chưa làm đúng để dần dần chúng ta khắc phục cảm ơn tất cả các chị